tụi bay quen sao quen nha chứ mà có bầu trước là con không có đứa dâu đâu á dâu mạnh lanh quá nó hiếp con mình em cũng thấy là mẹ khó chịu từ từ khó tính Con dâu cô chả có làm thế đó Cứ về là 3 tháng bầu đụng nghén 5 6 tháng Cứ ăn vô ối ra ăn vô ngày 3 4 tháng sau xanh là cô sắm toàn bộ anh không có thiếu cái gì hết Chứ con không biết cái gì nữa Em làm dụng quá thì mẹ kêu thôi để đó mẹ làm luôn cho đừng làm nữa Cái gì của mẹ làm hết Con cái là bà làm tất hết đi mẫu giáo đi học quần áo Ăn uống nấu nướng gì bà tất hết Cô vất gã dữ lắm có con dâu mà không có nhờ được cái gì Thậm chí tới bữa cơm ăn hả Con cái nó tiêu tiền cái coi như là hình dung là không có cái chuyện gì xảy ra ủa gì? ai làm dâu ai ta à. À. không mấy mốt con đừng làm nữa được không tại sao tại vì con làm mày đi dọn lại mệt hơn khi <laughs> nó lao ở nhà ấy nó no, mẹ ơi đi về làm dông hô cái nhà nó không biết lao làm sao cho sạch có thể tưởng tượng nổi là có câu chuyện thế này phải không à, Tôi là Nguyễn Thị Úc, năm nay là 63 tuổi, dạ. ở ờ, xã Minh Hưng, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Hả? Tôi là chỉ nội trợ cho gia đình thôi <laughs> Có bao giờ cô lên truyền hình lần nào chưa? Chưa Giờ cảm giác thấy sao? Thấy bình thường <laughs> Dễ thương ha Rồi chào đón cô đến tham gia chương trình Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. à, Chào hai MC à, Chào khán giả trường quay Em tên là Lê Thị Diễm Hằng Năm nay em 29 tuổi Em đến từ ờ, Minh Hưng cho Bình Phước Em à, làm dâu mẹ được 6 ờ, năm rồi em có hai cháu rồi bé 6 tuổi với lại một bé 3 tuổi cô cái ngày đầu tiên mà con dâu à, của mình gặp cô đó thì cô có ấn tượng gì cô gái này không con trai bảo là uh, mẹ ở nhà mẹ chuẩn bị một món ăn để tối con dẫn bạn bè con về chơi ăn xong rồi nói vui vẻ cô mới nói tụi bay quen sao quen nha chứ mà có bầu trước là cô không có rước dâu đâu á cái xong cái mấy bạn nói cô ơi thời buổi giờ phải thử trước ừ, chứ còn không thử về không có con làm sao cô thì ờ, cháu hằng về là lần đầu tiên thì mình thấy uh, nó lanh quá đi lanh so với con trai mình dâu mình lanh quá nó hiếp con mình cỡ sáu bảy tháng về nhà là con con cô trai con làm gà cho ăn muốn nói ờ, làm gà ăn để bồi dưỡng em bé đó cái mình mình nói nó nghĩ nó chơi thôi xong cái là chồng của cô đấy bà xem lại đó chứ tôi thấy khác rồi đấy cái cô mới điện con ơi à, mẹ nghe ờ, dũng nó nói làm gà ăn bồi dưỡng em bé rồi con có bầu không mà dũng nói vậy ngập ngừng nó không nói gì hết cái ăn hơi nó nói mẹ ơi con có bầu rồi cái xong mình cái nói thôi con lỡ có bầu thì ờ, về con nói với ba mẹ con đi thật sự đi để cô chú qua cứ hỏi còn đối với chị chị ấn tượng điều gì ở mẹ khi mà lần đầu tiên gặp À, dạ lần đầu tiên về gặp mẹ thì, ờ, ừm, mẹ không có cho làm gì hết á, dạng về ví dụ mình ăn thì mình phải biết là ăn xong rồi mình phải dọn dẹp chung mẹ, Thì mẹ không cho, em cảm thấy là mẹ khó chịu, cực kỳ khó tính. Bắt đầu về làm dâu, bắt đầu là có bầu rồi. Ừ. Vậy thì cơm nước trong nhà, lo lắng trong nhà có làm được không cô con dâu cô chả có làm gì hết á cứ về là ba tháng bầu đụng ngén năm sáu tháng cứ ăn vô ôi ra ăn vô ngày ba bốn tháng sau xanh là cô sắp toàn bộ anh không có thiếu cái gì hết chứ không biết cái gì hết rồi sanh đứa con đứa thứ nhất cái, cái giữ con mà nuôi con cũng không khéo mình này bà bà giàu xưa đáng lẽ không khéo là đúng rồi mà tuổi trẻ giờ đáng lẽ nó khéo hơn mình mình dụng về mình sanh mổ là có nghĩa là mình bồng bế vệ sinh cả mẹ lẫn con thức ngủ chung với con thai tả nó cũng có làm vậy. mẹ chồng làm thì chồng làm chả làm em làm dụng quá thì mẹ kêu thôi để đó mẹ làm luôn cho đừng làm nữa nói chung là mình lo hết rồi sáng có nghĩa là người sáng nó sách trang điểm nên thân nó là nó sắp đi rồi tối về là 7 giờ tối về là mình xong hết rồi mờ mờ vậy là nội quét cái sân xung quanh rồi gà chó heo dịch vịt tùm lum dơ rồi nấu nướng đủ thứ chứ đâu phải như dân nhà thành phố đâu ừ, vậy trễ rồi trời trưa trời trật rồi nhà cửa tôi vô tôi gỡ chết mình thì dân thì nông thì sáng rồi lo nấu nướng ăn miếng rồi đi dắt cuốc ra giường vậy cỏ cuốc đất này kia chứ làm sao mà nấu nó thời ngủ. gian đó không có nấu luôn ừ, bố mẹ đi làm nông á nên là 6 giờ mấy thì bố mẹ phải ăn thì 5 giờ là mẹ đã dậy mẹ nấu hết rồi còn em thì 6 ừ, giờ mấy em mới dậy thì mình dậy đi lúc sáu rưỡi khỏe tại vì ờ, cô có hai thằng trai thôi không có con gái cô nói coi sự nó con à con làm không làm con phải dạy bởi vì bố mẹ là mờ mờ đất là ra lô rồi này khi làm mà về tới nhà đó đáng lẽ nó sạch sẽ hết mà về nhà con còn nằm giường chứ để nhiều khi mẹ mẹ không cảm nhưng còn bố nữa những cái ngày người mình nghỉ á chị em có ngày nghỉ chị không có ngày nghỉ còn những cái dịp lễ tết hay là vẫn phải làm làm, làm hết à, làm hết luôn mẹ đã nói mấy lần vậy thì em có dạ có chứ là em cũng có dậy sớm nhưng mà tại em nấu ăn không có được ngon á nên là thôi mẹ để mẹ nói. rồi bây giờ cái gì của mẹ làm hết con cái là bà làm tất hết đi mẫu giáo đi học quần áo ăn uống nấu nướng gì bà tất hết bây giờ đó là cháu lại kinh doanh ờ, quán nhậu hơn 2 tháng nay có nghĩa là hai tháng nay á, là cô á, mới ăn được bữa một bữa cơm trưa với con dâu thôi anh nó đi tới hai ba giờ đêm nó mới về sớm nhất là một giờ đêm thì bà cháu phải ngủ rồi ban đầu thì ngủ chung một nhà nó mình thức tới đó nó kêu cửa cái mất ngủ thôi giờ cho ngủ riêng phòng ở ờ, tự phòng của mày mày mở vô mày ngủ mày chui ra ra vô kệ mày còn bà cháu tao ngủ đây vậy cho nó yên phận đó, ờ, giờ giờ sáng là là đưa cháu hai đứa cháu đi học mẫu giáo cái nó ra kêu ba ba mẹ con con chào ba mẹ con đi học là xong rồi đó là vô vô phòng ngủ nó đó, rồi đi đi tới phi nó về rồi nó chui ngủ đâu gặp bà cháu nữa coi như em giao chuyện đó cho mẹ luôn á hả mà tại em không có thời gian mà cũng thương mẹ chứ mà giờ chỉ có việc ờ, của em là giờ chỉ nghe mẹ nói là mẹ thèm cái gì thôi là em sẽ mua về cho mẹ cái đó hoặc là mẹ thích cái gì thì em sẽ làm cái đó thôi cái ngồi thời gian mà ở bên cạnh mẹ ăn cơm gia đình là tụi em không có vì sáng em còn cái shop nữa khoảng ba bốn giờ chiều thì em phải canh lên trên quán nhậu em mới mở trên kia nữa mà em được cái gì á được cái la like dữ lắm nhưng em có nghe không dạ có nghe rồi ờ, rồi cái ví dụ em sai thì em xin lỗi mẹ hoặc là có đôi khi mẹ la em lớn quá đó mẹ cũng thấy là ừ, mẹ la vậy là tội em cái mẹ cũng quay qua mẹ cũng lỗi là em nói những cái câu mà làm ừ, lỡ miệng thôi thì mẹ cảm thấy tổn thương tại mẹ lớn tuổi mẹ tuổi thân cái mẹ la em cái mẹ khóc luôn lúc em máy nấy lắm luôn <laughs> nhưng mà cái em cái cái cái tôi của em nó cũng lớn quá lớn quá cái em cũng không có xuống nước luôn trời ơi hai mẹ con mình hợp nhau điều gì em mà đi đâu về mà bị bạn em mà không tốt với em á thì em tâm sự với mẹ em thì mẹ sẽ làm theo em nhá cũng vậy như mẹ đồng tình với em thì mẹ nói luôn người ta mà mẹ không biết là người đó đúng hay sai với em mẹ không cần biết mẹ không quan tâm mẹ chỉ cần biết là em đúng là được <laughs> nghĩa là mẹ sẽ bên em bất chấp binh với mọi hình thức kể cả con ruột mẹ mẹ cũng binh em luôn la nhưng mà vẫn thương phải không cô hả la thì la chứ mình thương xong thương cô thì thương lắm ờ, cô vất vả dữ lắm có con dâu mà không có nhờ được cái gì <laughs> thậm chí tới bữa ờ, cơm ăn hả con cái nó tiêu tiền cái coi như là hình dung mà không có cái chuyện gì xảy ra mình thử để coi nó sao đang ăn cơm mẹ chồng nàng dâu con cái cháu chích ăn vậy đáng lẽ nó đi tiêu tiền à mình đứng lên mình đi vệ sinh con đi à. này không tự nhiên ngồi đó bình thường <laughs> thế là có lần thì cô cô cũng đi làm mà có có bữa thì cô cũng thử xong có bữa đó cô để cái nó đi làm làm cái nó ủa nó ói quá trời luôn trời ơi bây giờ con của mày mà mà mà mà mà mà, mày còn vậy mày mốt mà mẹ già yếu rồi sao nó trả lời tới đó là hai à, cô nghĩ nè bây giờ mình già mình hết lực về dâu về con để sau khi trăm tuổi già mình gửi mình nằm á chỗ rồi có cái bề gì để con chăm sóc mình có cái ấn tượng mình chăm sóc nó <coughs> tình thương vậy dạ. mà nó đi tới đó rồi hai tới đó hay à. Ờ. kỳ lạ ta mẹ mà con đi vệ sinh mà sợ dơ không sợ dạ không phải sợ nhưng mà tại à. vì em vậy không không quen nói chung là gặp dạ. là muốn ói vậy đó đúng không dạ đúng rồi chưa làm là nó ói mủa ờ, tùm lum hết rồi cái tóm lại nè cô gái này rất là vô tư thôi ừ. thật sự rất thương mẹ chồng nhưng mà không có tức là vô tư nghĩ là thôi mẹ mình mà ai đâu thì cũng nói đôi khi cũng vui vui nhưng có những điều đó đôi khi nó giữ trong lòng mẹ chồng đến lúc nào đó đó tổn thương dữ lắm thì cô nghĩ vậy nè bây giờ cô mong muốn là cô có sức khỏe không có bệnh đau gì hết để cô phục vụ cho con với cháu để cho hai chồng nó yên tâm mà đi kinh doanh bên ngoài Trời, để kiếm tiền không? lúc tuổi trẻ chứ còn như già thì làm sao mà làm ra tiền nữa mà cô thì cô nghĩ cô đảm đang việc nhà có nghĩa là cô đẻ con muộn đi nuôi con mọn vậy đó y vậy không khác tí nào hết á ủa vậy ai làm dâu ai ta à, à, nói chung là đi giỏi là kinh doanh hoài xã hội thôi chứ còn về nhà là <laughs> cô không có chấp được cái gì đó nó bề bộn lắm dụng về lắm ăn cái nó thải xuống đó thậm chí cái chén ăn cơm mà nó đi bán cái nó về cái nấu sẵn hết rồi nhiều khi nấu có bữa nào món ngon ngon nó con coi tranh thủ về ăn có bữa thì về có bữa không ăn cái múc miếng cơm ăn quẹt quẹt cái cái, cái chỗ rửa chén cái thao nước cũng không bỏ mà giả sử có bỏ vô thao cũng chả dặn nước vô mà ngâm nữa nó trời ơi con lớn rồi mà con còn hơn con nít nữa cái, cái ăn cái uống mà con cũng để cho mẹ làm hết mà mình nói chung là cái gì con giờ mẹ nói con á thì con tự ái nhưng con cứ thấy mẹ làm sao con làm vậy cuối cùng là mẹ chỉ phiên con vậy ừ. khi sáng cũng ờ, thấy mẹ lu bu thì cũng mà mẹ mẹ cũng đâu cho làm gì đâu tại mẹ đã chưa có ngăn nắp á không bây giờ em đâu có thời gian ở nhà đâu bừa bộn nữa chị mặc dù có nhiều lần em cũng nói là với bản thân em là hay là mình hẹn giờ đi mình dậy sớm phụ mẹ một bữa Đúng rồi. hoặc là đưa con đi học đi xong rồi cái lúc mà em hẹn giờ em dậy á thì mẹ lại nói với con là thôi để cho mẹ con ngủ đi rồi là em nói với ờ, bé lớn em á để mẹ dậy mẹ đưa con đi học cái bé em nói thôi mẹ ơi mẹ mệt mẹ ngủ đi mẹ con con con muốn đi với bà nội hơn anh nghĩ rằng cần một ngày làm dâu thử có, xem có, có lần em cũng thử em cũng thử dậy sớm em làm xong hết xong rồi cái à, cái à, anh anh hiểu cảm giác lúc mà em làm xong hết việc rồi em cũng xong rồi dọn cơm cho mẹ xong thì mẹ lại nói với mà không mấy mốt con đừng làm nữa được không tại sao tại vì con làm mẹ đi dọn lại mệt hơn <laughs> khi nó lao cái nhà ấy nó mẹ ơi đi về làm dông hôi cái nhà nó không biết lao làm sao cho sạch có thể tưởng tượng nổi là có câu chuyện thế này phải không sau câu chuyện này mình có vấn đề thay đổi nào đó nhưng mà anh muốn nghe cái ý kiến của chồng em coi sao nha dạ xin chào chương trình mẹ chồng nàng dâu hôm nay em rất bất ngờ khi biết mẹ em và vợ em được lên chương trình thì hôm qua chương trình em cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ là mẹ ơi trong cuộc sống này con có hai người phụ nữ quan trọng nhất đó là mẹ và vợ con thì con biết tính vợ con còn trẻ con đôi khi có những lời nói những hành động thì làm cho mẹ không được vui con cũng mong mẹ hãy bỏ qua cho cô ấy và hãy chỉ bảo dạy dỗ cô ấy nhiều hơn thì con mong muốn một điều là mẹ hãy ăn uống nhiều vô có sức khỏe sống đời bên con còn vợ ơi mẹ thì lúc nào cũng thương vợ nhưng mà tính vợ còn bồng bột thì chồng mong vợ hãy sửa đổi hãy dành cho mình một ít thời gian để quan tâm đến sức khỏe và gia đình nhiều hơn chồng lúc nào cũng yêu vợ vợ là số 1 thấy chồng nói sao nói xong em nghĩ sao em thì lúc nào chồng em cũng nói với em là mẹ không có sống được với mình bao lâu hết á mẹ thương mình nhiều quá rồi thì giờ vợ cứ mẹ la thì vợ cứ nghe đi mà mẹ mẹ la đúng chứ mẹ đâu lo sai đâu thì em cảm thấy là ừ, chồng em cũng nói đúng thì em cố gắng đi tìm những cái thứ mà mẹ thích thì em bù đắp lại cho mẹ thì vì giờ với em mẹ cũng là người quan trọng nhất rồi hơn hơn cả mẹ ruột em nữa tại mẹ ruột em ít gần em lắm rằng cả chục người đàn ông bao giờ cũng vậy vợ luôn luôn là số 1 ủa về mẹ số mấy đúng không mọi người đúng không anh nghĩ rằng câu chuyện à, bài học cho rất nhiều nàng dâu em có mong muốn nói điều gì với mẹ quan trọng là em nói với mẹ thôi điều mà con muốn nói với mẹ là um, chồng con nói con là số 1 nhưng mà với con mẹ là số 1 đúng điều mà con lo lắng nhất bây giờ là cái tuổi của mẹ nói đi em ôm mẹ chặt vào nào Con sợ là mẹ càng ngày càng lớn tuổi Mẹ càng xa tụi con Điều đó là điều con sợ nhất bây giờ Con nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm luôn Mong là con dâu nó đổi ý một tí chứ nó ỷ lại mẹ quá Mẹ thương nó ỷ lại quá đi Mà cô tính cô hay làm nó cô không ở không tí nào hết cháu nó ngủ là mình đi làm làm việc nhà xong rồi ra giường xung quanh nó cuốc đất là cỏ trồng rau rau sạch cho cháu nó ăn dạ. Thay đổi khi còn kịp Thay đổi để có thể hạnh phúc hơn em nhé Rồi, một kỷ niệm dành cho gia đình